nhớ em nhớ em đêm ngày nhớ em từng giây nhớ em biết bao tháng năm kia dần phai theo thời gian à, ngày mặt em đến bên anh cảm giác ấy rất thật lạ anh như cây cỏ heo khô bất chợt gặp cơn mưa mùa Em như là cây cúp xóa xóa sạch muộn phiền ở trong lòng Và những tháng ngày long băng anh đã quên đi tất cả Anh không biết làm thế nào để cho em được hiểu rõ Về thứ cảm giác lạ mà anh đã gặp em ngay lúc đó Chỉ biết tự trách bản thân tại sao mình ngu ngốc thế này Chỉ có hai chữ thích em mà sao lại khó nói đến vậy Em giống như là tiên nữ xuống trần gian hóa phép màu Tim em như là mê cung nên chẳng ai dám bước vào Mì cùng lôi vào thì dễ nhưng lối ra thì không có Nên anh muốn vào tim em và anh muốn được ở luôn trong đó Nhưng anh lại sợ một ngày người khác cướp em đi Mất tình yêu của anh là một phương trình thì em là nghiệm duy nhất Anh không dám hứa sẽ đưa em đi đến cuối chân Chờ nhưng nếu gặp đầu đồng quý thì anh hứa anh sẽ vâng lời nhớ Em nhớ em đêm ngày Nhớ em từng giây